Grab giờ trong trận và cái kết. Em ơi, mất lên anh Bảo. Có chuyện gì với anh? Anh thích em nhiều lắm. Em chỉ coi anh là bạn thôi. Anh nói đùa mà. Sao em không thích anh? Em thích con trai biết rap hơn. Anh rap em nghe à? Không phải anh mở. Sài Gòn ngày cuối hạ, em cô gái tóc ngắn ngang vai Đọc Đủ cười em bạn. tỏa nắng và ánh mắt đẹp như sương mai Rap Dáng hiền hơn tôi. nhỏ bé, em cao 1m52 Anh thấy em vẫn hay cười và hình như em chưa thương ai Còn anh là chàng hoàng tử, luôn miệt mài với những câu ca Chẳng biết nói gì cả, em ơi anh thích em rồi mà Ngày đêm anh vẫn theo dõi từng bài viết em trên Insta Chỉ muốn gửi dòng tin nhắn là em làm người yêu anh nha à. Anh đây không có gì cả, chỉ có có một trái tim Đổi nhỏ bé à? với Sao anh cô vậy? gái đẹp nhất cuộc đời này chỉ có em và mẹ em đi qua như làn gió nhẹ khiến trái tim anh bồi hồi vì anh không hay đi nhậu lên thấy em anh say mất rồi tuy anh không phải xoáy ca cũng chẳng có nhiều tiền đô la nhưng anh có chiếc xe đạp chở em đi không ngại gì cả có thêm đôi chân vững chãi cõng cô chân ngắn mét năm hai có luôn vòng tay ấm áp ôm em qua những ngày đông dài rap hay quá nha Rap hay, bắn giỏi, đúng kiểu con trai tôi thích. Thử hát rap trong trận và cái kết. Ai nghe hát không? Có tôi nghe nè. Hát chay nha Ok luôn vài cơn nắng phiêu du theo làn khói mong manh Là công chúa hay nàng tiên nữ trong tranh Gió cuốn mây mang theo tình ta đến mây ngang Để em hát cho anh những giai điệu ngân vàng Đang hay mà hát tiếp đi Tôi không thuộc đoạn sao Vậy tập đi khi nào hát tôi nghe tiếp Ok Em có biết là vài lụ hồng còn vương khi môi em cười Nhưng em yên tâm khi mà anh yêu là anh xác định sẽ cưới Anh hứa sẽ không bao giờ để giọt lệ trên mi em phải rơi Và anh hứa sẽ không đánh mất em khi ta ở tuổi đôi mươi Vài câu nói đường mật của anh có thể khiến em say đắm Nhưng em có thấu cảm giác ngọt ngào khi đôi ta đan tay nắm Anh thì không có gì Ngoài một trái tim chân thành Và em có muốn xây đắp tương lai ngôi nhà hạnh phúc cùng anh Hai bạn ai hát cũng hay Tí ra kết bạn với tôi nha Thử hát rap trong trận và cái kết Anh ơi, mới lên em bảo Ơi, anh nghe nè Khi nào về quê em chơi đi Quê em là ở miền Tây đúng không? Vâng ạ à. Ở đó có cái gì vui không? Nhiều lắm anh, kể không hết Ok luôn, khi nào rảnh anh xuống nhá Ai đang mở nhạc vậy? Quê tôi Bến Tre, lơi có sông, tháng năm dài những ngày giải phóng, lơi lớp trẻ vẫn đang hình thành xóa sạch nỗi đau vẫn còn giải đồng cái lơi đồng khởi tháng năm anh hùng, tiếng thở dài những ngày mênh mông qua rồi cái thời ta còn gian khổ bây giờ phát triển mấy đời thong dong, ta vẫn hát và ta vẫn ca vì cuộc đời này cho phép những bữa cơm chẳng thiếu mùi vị bắt canh rau nhà thịt kho tép, ánh nắng chiều ta xuyên qua tán lá, bóng hàng dừa phía trời xa xa có đàn chim nhỏ bay về làm tổ dưới góc hiên nhà 10 giờ ra hoa, còn gái bên Tre lo đẹp, đẹp thấy sợ lo đẹp thấy ơn, dùng từ ngữ của người địa phương chắc bạn nghe thấy những điều quá trớn Sơn tôi khuyên các ông về đây lấy vợ Vì con gái chẳng cần văn thơ Luôn trung thủy sống trọn kiếp người Hai quả tim vàng dưới đồi trăng mơ Và bướng qua thước tha cho đêm tàn Em ơi về đây má anh cho thêm vàng Cái tuổi của anh vẫn còn đi học Nhưng nếu em thích thì sang thưa Rước em về bỏ vào tủ kính sung sướng cuộc đời đó nghe chưa Rap nghe hay quá à Thử hát rap trong trận và cái kết Mọi người ơi, ai nghe giáp không? Có tôi nè bạn ơi. Tôi nghe nữa. Mà hát chay hả? Đợi xíu, mình bật nhạc đã. Ok luôn, nhanh nhá. Chắc hay lắm đây. Để quay video lại. Hà lội lay chờ gió, liệu lời đó có nhớ anh không? Anh vẫn thừa một chiếc chìu khóa chờ một ngày em đến mở lòng. Anh biết em không thích xến xúa, chúc em ngủ ngon bằng ai con. Thủ đô đang trong mùa lá úa lên, anh sẽ cùng em vô Sài Gòn. Dù em coi đây là điều nhảm nhí thì anh vẫn sẽ nói như vậy cả năm. Nếu em còn thấy sợ bóng tối, anh sẽ đưa em cả ánh trăng rằm. Đêm nằm nghe tim thương nhớ, mỉm mỉm cười lầm bầm câu thơ. Yêu em đâu phải là cái cớ một chàng rapper bóng hoa kẻ dại khờ. Bạn em nói con trai toàn đứa giả dối Suốt ngày chỉ lại nhảy lời đường mà thôi Còn riêng anh xin nhận hết mọi lầm lỗi Vì tim anh có em là cảm thấy đủ chật rồi Rap hay quá nha Kết bạn với tôi đi Khi nào rảnh hát tôi nghe tiếp Thử hát rap trong trận và cái kết các bạn ơi, bật mic lên đi Ơi, sao vậy bạn? Tôi buồn quá Có chuyện gì à? Bạn bè bỏ rơi tôi rồi Chơi với tôi nè Cảm ơn bạn nha, ước gì có ai rap cho nghe Tiếc quá, tôi không biết rap Để tôi ra bạn nghe được không? Ok, cảm ơn nhiều nhé vẫn chờ ngày mình thành đôi Đường về ta chung một lối Rap Buổi sáng thức dậy cùng nhau Và đêm về ta chung một gối Người ta nói anh thật thà Chẳng bao giờ anh nói dối Anh thề nếu anh nói dối Thì anh phải cưới em về mới thôi Ngoài kia hàng vạn bông hoa Với anh em là hoa đẹp nhất Cây xanh cần ánh mặt trời Em không cười tim anh héo mất Mất đi một lửa thế giới Luôn bên cạnh che chở cho em Ngoài kia bao nhiêu cô gái Còn anh thì vẫn chỉ cần em Nghệ sĩ đâu giỏi tàn gái Ngày đêm cứ nhớ làng thơ Cho dù tim em không mở cửa Thì anh vẫn sẽ luôn đứng chờ Sài Gòn cà phê sữa đá Anh viết tặng em vài vần thơ Nhắc em mỗi tối đi ngủ Em mang cây gối mà ôm mơ Rap hay quá ạ à. Đừng buồn nữa nha Muốn có thêm bạn thì vô lít mắc Trên đó anh cũng hòa đồng thân thiện Lại còn vui tính nữa Nghe hay vậy Để tôi thử